là một cái ờ, kiểu hấp cơm hấp cơm mà không cần ờ, đổ nước vào nồi cơm cơm vẫn như kiểu là cơm nấu ăn rất ngon đó đó cơm rất ngon luôn ta bật bật bếp ga này đó các nhà thấy chưa đó là bật bật bếp ga này đó đây là cái nồi nước ờ, bên dưới này nồi nước bên dưới mình à, đun sôi rồi xong mình bắt đầu mình bỏ cơm này vào bỏ cơm này vào mình đun cho nó xong mình lấy vùng mình ốp lại đó đây cơm này lấy vùng ốp lại mình đợi lại thì sau khi nước nó sôi là nước bên dưới nó sôi rồi mình cho cái nồi cơm này vào là bắt đầu nó chín bằng cái cái hơi nó làm mềm cơm bằng hơi nước nó không vào được mà ăn cơm như kiểu là cơm mới nấu ngon lắm đó, chứ không phải như mong mọi khi mọi người cứ đổ nước trực tiếp vào xong bỏ vào cơm điện ăn cơm nó nhạt mà nó nhão mà nó hay bị gây ung thư đó đây mình hấp cơm này đó, đó mình vừa bỏ vào mình vừa bỏ vào thôi đó giờ mình đợi vung vào nha đó cả nhà nhìn thấy nó trơn kìa đó mình đợi vào đó mình đợi vào mình đun khoảng à, 10 phút đó khi nào mà trên cái cái vùng này nó tỏa đầy hơi à, nó tỏa đầy cái, cái khí ở trên trên trong cái vùng này thì là cơm cái cái cái cái cơm sẽ ngon ăn rất ngon luôn không nhão không nhạt đó đó đây này cả nhà thấy chưa mình đang thì à, hâm cơm gọi là hâm nhưng mà là gọi là hấp ấy mình đổ nước vào cái nồi to trước xong rồi mình à, mình cho cái nồi cơm ờ, nguội của mình vào còn nhiều vào á xong là cho cái nồi nước nó sôi xong mình bỏ cơm vào bỏ cái nồi cơm vào xong mình đậy vùng lại đó đợi vùng lại mình đun khoảng 5 10 phút đấy bây giờ mình mở ra đấy hơi bắt đầu bốc lên này đó hơi bắt đầu bốc lên này đây này cơm này đó bắt đầu mềm mềm này đó đó nhà thấy chưa đó mà nó không không bị, bị nhạt cơm nó không bị nhạt đó đây này giờ mình đậu vùng vào mình đun này đó mình đợi vùng vào mình đun khoảng 10 à, phút đi là ờ, 7 phút rồi mình quay cái video khoảng 10 phút thôi nha cả nhà nhé, không à, nó đó đây là cái bếp ga này đó đây là cái nồi trước tiên mình đổ nước vào cái nồi này cho nó sôi xong mình bỏ cái nồi cơm nguội của mình vào bỏ nồi cơm nguội của mình vào thì bắt đầu là nó nó sôi rồi là mình à, lấy mình gọi gọi là cái, cái, môi á cái môi mình sới cho nó tơi cơm lên xong mình bắt đầu mình đậy vung vào đây như này đó Thế là mình đun cái đài vậy đun khoảng 10 phút đun khoảng 10 phút cơm như là cơm nấu luôn ăn tuyệt ngon luôn đó cứ đun khoảng 10 phút thôi cả nhà nha bốn phút rồi khoảng sáu phút nữa sáu phút nữa nhá cả nhà nhá chính là mọi người chưa có lò hấp ấy mọi người cho vào lò hấp thì nó tiện hơn nhưng đây mình à, công nhân công trường này dùng cái cái hấp bằng nước này thôi đó mình dùng à, lợi dụng mà mình à, à, tiết kiệm cái hơi nước của cái nồi mình đun ở bên dưới ấy, xong mình bỏ cái nồi cơm vào bắt đầu là nó sôi là nó tự làm mềm cơm và nó đẩy hơi nước vào nồi cơm là nó chín bằng hơi cho nó, nó không chín bằng à, trực tiếp lửa đó cả nhà biết không cái mẹo đó cái mẹo à, hấp cơm mà không bị nhạt ăn rất ngon hấp cơm ăn rất ngon luôn nha cả nhà nha à, lâu lắm rồi mình không có thời gian làm kênh bây giờ mình lại thử làm mấy cái kênh về à, mẹo nấu ăn mẹo ở trong nhà bếp mẹo nấu ăn ở trong nhà bếp chẳng hạn như mình ờ, có cái món gì mà mình không muốn xử ờ, muốn, muốn nấu không muốn cho vào bếp nồi cơm điện mình hấp ấy, thì mình cho vào cái nồi nước đun sôi xong mình bỏ cơm vào đấy mình đừng đổ nước vào trong cái nồi có cơm mà mình đổ nước vào cái nồi khác xong mình bỏ một cái nồi cơm vào sau đó là mình bỏ lên bếp à, mình bỏ vào đó mình đậy vung lại mình đun đun khoảng 10 15 20 phút thì bắt đầu đây ừ, cả nhà thấy đang bốc hơi lên chưa đó đó đây này cả nhà thấy chưa đây mình để đây hơi đang, đang bốc này đó đó, như cơm nóng luôn Đó. 6 phút rồi Đó cả nhà thấy chưa Ăn ngon lắm, ăn nó không nhạt như kiểu mình đổ trực tiếp nước vào cái nồi cơm đâu Mình đổ ờ, trực tiếp nước vào cái nồi cơm thì là cơm nó nhạt mà nó nhão đó đây mình dùng à, cái nồi mình đổ nước vào xong mình bỏ cái nồi cơm nguội còn của mình vào đấy xong mình bật bếp lên mình đun mình đun sôi khoảng 10-15 phút thì bắt đầu là cơm cái hơi nó làm cho cơm chín trở lại nó mềm ăn ngon lắm ăn nó không có nhạt như kiểu mình đổ trực tiếp nước vào dịch bệnh các thứ lên cao lắm sân đài ơi lên mà 33 hôm nay gần 30 nghìn đó cả nhà thấy mình có kiểu hấp cơm kiểu mới chưa công nghệ mới à, không đổ nước vào cơm mà dùng nước dùng hơi nước để làm mềm cơm để ăn cơm nó không nhạt mà nó không nhão nếu mà cả nhà mà cứ đổ nước vào trực tiếp cơm này sau khi cả nhà mình mình à, hấp cơm à, cho vào nồi cơm điện bật lên thì sau là cơm nó nhạt và nó nhão đây mình dùng bằng hơi nước đó đây hơi nó bốc lên này, nghi ngút rồi đó cả nhà thấy chưa đó đây nha mình nghĩ rằng đó đó đó mình à, quay cái này khoảng 7 phút thôi nha ok nha mình kết thúc video nha mình kết thúc video nha chào cả nhà nha cả nhà xem nếu mà thấy hợp lý thì hãy like và và sức và like đăng ký kênh ủng hộ kênh cho Thế Tài Vlog nha ok chào tạm biệt cả nhà hello Tài Vlog ha ha tạm biệt nha